sụp thề câu hẹn ước ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu thủy chung nàng đành ra đi đi mãi không về còn lại nơi đây son sắt giờ trong ngày mình đi gió giông nhiều hơn buồn nước mặn môi I I love you <laughs> you warned We ngày mình đi nhớ em từng xót xa From now on, đâu rồi Tiếng chim lang bay Tìm bạn xa xa Nhớ em vô cùng Ai buồn sao cầu Ai không quên bạn Ai sầu tình chúng ai đau lẽ Ai gieo nhớ ơn nỗi nhớ Ngày mình đi do mưa nhiều hơn sáng xa mình ơi lên bàn đâu rồi tiếng chim làng bay bạn xa xa nhớ em luôn ai buồn sao cầu ai đau trong lòng ai không muốn bạn ai sầu tình ai đau sao không ai đau trong lòng ai không buồn bạn ai sầu tình chung ai đau lẽ lôi chung lối đường xưa sao giờ đây đây lại cầu hò tình ta trái ngang hoài thương dâu bên bờ sông có còn thương anh đâu sao mà trong ngông về bên anh mà long thì đắng cay khi thấy ai xuân về bến đò ngày xưa hai ta hay gặp nhau chỉ còn lại anh cô đơn ôm niềm đau thôi đành duyên lỡ chơi với những giấc mơ khi người đã thờ công nhân tình anh đơn hàng đến nỗi chưa chuyện thành công như được thì làm sao bước đến bên nàng nghe tiếng ai hò ai hát tay xuân về bên đó ngày xưa hai ta hay gặp nhau chỉ còn lại anh cô đơn ôm niềm đau thôi đành kiên lo chơi với những giấc mơ khi người đã thờ ví dầu ai đưa dâu bên bờ sông có còn thương anh đâu sao mà trông ngông về bên đây mà lòng thì đắng cay khi thấy ai xuân về bên đò ngày xưa hai ta hay gặp nhau chỉ còn lại anh cô đơn ôm niềm đau thôi đành kiên kể với những giấc mơ khi người đã thờ nhớ tôi đành duyên lỡ chơi với những giấc mơ khi người đã thờ nhớ kiếp ca ve vẫn xa ngoài tôi trên giường em nằm không yên mà đợi luôn tránh em tham vui cũng vì tiền làm lung sai như cảm vô đời đưa người vào cơn mê xì ke chơi vô thì phê mà phê sang phê người ơi đêm ngày cũng như nhau sống trong thời giới muôn màu nhà cao sẽ sang tiền đồ giờ ngoan có 싸워